Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với những clip về auto chat trên kênh Game Today. Như thường lệ tôi xin được dành ra cái phần đầu của clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Trần Đức Trung và anh em Đinh Hoàng Nam đã donate cho kênh qua tài khoản ngân hàng cũng như là qua Momo. Cùng với đó xin được cảm ơn anh em Quang TFT đã donate cho tôi hai lần qua Super Chat ở trên YouTube. Xin được cảm ơn anh em Trần Dương, anh em Ngô Thanh Sang, anh em Kita Workwork anh em Minh Trí, anh em Mạnh Lê, anh em Việt Đăng và anh em Sơn đã donate ủng hộ cho kênh qua cái hệ thống Super Chat ở trên Youtube. Và tôi cũng xin được cảm ơn tất cả các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Trần Quang Hùng, anh em Hưng Nguyễn, anh em Amazing W, anh em dưa hai Tech, anh em Đỗ Trí Công và anh em Quý Phạm. À vẫn còn nữa, anh em Đạt Lê, anh em Nhật Chat, anh em Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Bùi Dũng và anh em Quang Phan Tuấn Cơm Cái này là ông Quang TFT Ông đổi tên anh em ạ <laughs> Dã man thật sự Thế này thì chắc là phải là fan bê tông cốt thép rồi chứ không còn là fan bê tông nữa anh em ạ Xin được cảm ơn anh em Bùi Dũng và anh em Quang Phan Tuấn Cơm đã trở thành hội viên ở trên kênh Đã chính thức trở thành hội viên ở trên kênh Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ cho kênh rất nhiều Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt Ngày 29 tháng 12 đó là sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung, một trong những anh em fan cứng ở trên kênh. Nhân ngày hôm nay tôi cũng xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Nguyễn Đức Trung nhân ngày sinh nhật của anh em và tôi cũng xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em trong cái khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ tôi. Và cùng clip này sẽ là một cái món quà mà tôi làm để dành tặng anh em Nguyễn Đức Trung nhân ngày ngày sinh nhật của anh em với cái sự biết ơn cũng như là tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trong cái ngày hôm nay ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung Thì anh em Nguyễn Đức Trung cũng có yêu cầu tôi làm một cái live up Tuy nhiên là tôi ờ, xin phép các anh em tôi được giữ kín đến giai đoạn lên game anh em nhé Để đảm bảo cái tính bất ngờ trong game ừ, <clears throat> Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi Đồ xem nào Nào tôi chốt được cái gì Ok Cho Scottman Một cặp Cặp Scottman đúng không ba warrior nữa này ở đây ờ, chúng ta sẽ lấy được cái um, ma lăng này Ghép vào cái giáp băng Giáp băng trước đã Ok, còn cái món đồ còn lại thì tôi chưa chốt anh em nhá Từ từ đã Bởi vì hiện tại thì uh, <clears throat> cũng chưa biết là lấy cái gì Nên là tôi cứ để ở ngoài đã Rồi <clears throat> Từ từ rồi anh em uh, dần dần nó sẽ ra cái lab thôi anh em ạ Cứ bình tĩnh, từ từ <laughs> <laughs> anh em nhiều khi là anh em ờ, cũng sẽ không biết được nhá anh em nhá những cái line up mà tôi ờ, chơi trong game thì tôi cũng chưa tiết lộ đầu game đâu có có nhiều cái clip thì tôi sẽ tiết lộ ngay từ đầu game và có những cái clip thì tôi sẽ không tiết lộ để đảm bảo cái, cái um, tính bất ngờ trong cái việc xây dựng <clears throat> xây dựng đội hình đấy có những cái trận đấu mà một cái đội hình uh, xây dựng quá khó thì tôi thường là tôi sẽ uh, tiết lộ cái giai đoạn đầu game luôn thường là như thế anh em ạ những cái line up mà nó quá khó chơi thì uh, tôi sẽ phải tiết lộ vào giai đoạn đầu game để cho anh em nắm được cái cách xây dựng tiện cho anh em theo dõi đấy còn những cái đội hình mà nó có muôn vàn những cái cách xây dựng khác nhau thì có thể là tôi sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ chơi và tôi sẽ để cho anh em dự đoán như thế nó sẽ thú vị và hấp dẫn hơn đúng không anh em nhá anh em nhá rồi đội hình như này là nói chung là cũng chưa ổn lắm chưa có đam Chúng ta cần một cái con Squadman lên 2 sao để có cái lượng đam Dành cho cái giai đoạn early game Giai đoạn đầu game Rất cần có lượng đam ổn định Bây giờ chưa có đam Có thể là Hunter ăn tiếp các thứ vào thì cũng được Mà hiện tại nó chưa có Hunter Đấy Nên là đam bây giờ đang phụ thuộc vào Squadman Squadman thì bây giờ chưa lên 2 sao Đây rồi Sói này Sói và súng Sói và súng Ok Súng này thì từ từ đã Tôi sẽ tròi con súng này vào khi mà chúng ta có ba Hunter anh em nhá Bây giờ thì cứ chờ đợi thôi Khi nào có ba Hunter cho vào Có một cái lượng đam Trong uh, cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta cứ chơi uh, những cái con Warrior làm tăng cơ Và lượng đam thì bây giờ là thường là sẽ đến từ những cái con sói con Đấy <clears throat> Và những cái con uh, như là con uh, ảo ảnh ở đây là cũng có thể gây được uh, một chút đam Đầu game mà nói chung là cái ờ, đội hình này thì sẽ không phải đánh được chữ thắng đâu Ok Rao này ăn nổi không nhỉ ba Hunter, đối thủ có ba Hunter kẹp với cả Ở đây là Feather Một con gọi đệ hai con gọi đệ, rất khỏe Mà tôi có giáp Tôi có một lượng giáp hay quá anh em ơi Thế là tôi gọi ra được hai con đệ rồi Rất khỏe ở đây Hay quá nhờ nhưng mà cái cái trận này anh em để ý không Nó ra rất nhiều là cái con ngựa nhá ra rất nhiều ngựa luôn nhưng mà thôi tôi không chơi bởi vì là anh em cũng biết rồi hôm nay là tôi có làm theo yêu cầu đấy tôi làm theo cái nguyện vọng của anh em nguyễn đức trung trong ngày sinh nhật của anh em nên là anh em có yêu cầu rồi đấy bây giờ tôi cho ba hunter vào nhá <clears throat> chứ nếu mà trận này mà tôi chơi ờ, theo kiểu là freestyle ấy là tôi chắc chắn là tôi sẽ chơi là ngựa đấy ngựa ngon đấy nha mà đồ tôi nói cho anh em biết là đồ ở trận này là nếu mà chơi ngựa đầu game là ngon lắm đấy mà tôi không lấy thôi đấy <clears throat> Ok Anh em cũng có thể đoán từ ờ, cái cái giai đoạn này nha anh em nhá Anh em đoán dần đi em cứ đoán dần đi tôi chơi gì <laughs> Anh em đoán được chưa Chắc là cái tầm này thì cũng chưa có anh em nào đoán được đâu nhưng mà nếu mà anh em đoán được rồi thì anh em cũng có thể comment phía dưới nhá Để xem là tôi xem là ai hiểu tôi nhất <laughs> Rồi Hay lắm Bây giờ chúng ta đã có bốn đỏ đây anh em ạ Tuy nhiên là tôi chưa có kẹp bốn đỏ vào đâu Bởi vì bây giờ là có ba Hunter kẹp hai Exit Tôi thì tôi vẫn ưu tiên là đam trước Sau đó mới đến tăng cơ anh em nhá Tăng thì thực ra là tăng nhiều khi là tăng nhưng mà không có đam thì nó vẫn yếu lắm Đam để kết thúc đối thủ đã Xong rồi mới tính đến cái con đường là tăng sau Tăng sẽ là ưu tiên thứ hai Sau cái việc là gây đam Anh em thấy là cái đội hình này nó bắt đầu ổn rồi đấy Khá là ổn áp luôn Còn à, một cái uh, vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với anh em Mà tôi quên mất tôi không nói giai đầu đấy là ừ, có rất nhiều anh em nói là cái bàn cờ này nó khá là lóa nó hơi bị sáng thì thực ra là anh em cũng có thể thấy là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái không khí nó là một cái ngày những cái ngày rất lạnh đối với các anh em miền bắc và thực ra là các anh em chắc là các anh em mà ở miền nam miền trung thì không có được cái cảm, cảm giác này tuy nhiên là với một cái bàn cờ như thế này đối với các anh em miền bắc một cái không khí giáng sinh một cái không khí uh, lạnh xe lạnh ở hà nội Đấy, ở ngoài Hà Nội thì thực ra là là là nó rất hợp với cái bàn cờ này. Chính vì thế tôi đã chọn cái bàn cờ này trong cái dịp này để tôi chơi cũng như là làm những cái, những cái clip mới để gửi tặng anh em. Đấy thì uh, nếu mà anh em cảm thấy là cái cái cái bàn cờ này nó quá xấu hoặc là nó rất là là là lóa, nó không có đẹp lắm thì cũng xin phép anh em cho tôi được sử dụng cái bàn cờ này cho đến hết cái kỳ nghỉ lễ mùa đông Còn Linh Cute Linh Cute chưa gặp Linh Cute và DX2 chưa gặp Mà không sao đội hình này mạnh lắm anh em ạ Còn lâu mới thua Khỏe lắm anh em ơi Scottman 2 sao gây được lượng đam nói chung là rất lớn Chưa kể cái bọn phụ đam ở đằng sau nữa Bọn Hunter ở đằng sau là bắn nữa. Đội hình này nói chung là ấm rồi anh em ạ Đây rồi u uh, hai con mèo này Tận dụng hai con mèo này không Nếu mà mua mèo thì thôi bỏ Hunter luôn không cần chơi hunter nữa cũng được ấy ok sau đó thì uh, nếu mà chúng ta lên được level uh, ờ, 7 lên 7 chúng ta sẽ có bốn đỏ bốn đỏ kẹp với cả hai mèo kẹp với cả Scottman hay sao kẹp với cả một con uh, ảo ảnh hay sao <clears throat> quá khỏe anh em ạ đội hình này còn lâu mới mất chuỗi Tôi nghĩ là cái đội hình này ít nhất là đến là 15, 16 Đấy, ít nhất là đến cái khoảng từ 10 ờ, đến 15 là chúng ta yên tâm rồi Đội hình rất là khỏe luôn Còn nếu mà giả sử mà có những cái người mà nó ví dụ như là 6 Hunter các thứ thì hoặc là form được mấy cái đội hình kiểu mết miết các thứ có thể bắn trưởng khỏe được thì chúng ta mới có thể là, là, là, là nghĩ đến cái việc xả tiền thôi còn đội hình này mạnh rồi tôi nghĩ là cứ để thế thôi không cần thiết là phải up cấp hay là xả tiền sớm đâu Bởi vì thực ra vốn dĩ nó đã hơn một con rồi ấy ba con mèo kết hợp vào bộ, bộ si vét là hơn một con rồi Chưa kể là con heo nó gọi thêm con nữa Đây rồi Rồi, tôi sẽ chốt một cái món đồ nữa anh em nhá Để xem nào Ok, tôi sẽ lấy um, cái ờ, găng tay Kira Lấy cái hút máu Mục đích của lấy cái hút máu này thì đầu game thì cũng là để tung trưởng sớm thôi Cho là có một cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể là tung trưởng được sớm Chứ còn không có có có cái bờ linh thì với một cái um, giáp băng ấy Thực ra là tung trưởng là cũng khá chậm Giáp băng nó phải có địch thủ đứng ở ngay cạnh cơ Đấy, đứng, tư, đứng ở trước mặt thì thì thì mới bắn trưởng luôn mà nếu mà có thêm cái um, cái găng tay Kira nữa thì nó sẽ bắn trưởng nhanh hơn rất nhiều Đó Rao này lẽ ra tôi phải cho con ách vào thay cho con nào ảnh Mới đúng Lấy bốn đỏ Nhưng mà không sao một rao Thằng này yếu mà anh em Đối thủ yếu Glacier kết hợp vẫn chưa có co hai sao thì làm sao ăn được Bộ này khỏe lắm anh em ạ Rồi rồi ờ, tôi sẽ lên 7 luôn Giữ chuối Cái bàn cờ này thực ra là anh em Bởi vì anh em xem xem xem kênh của tôi ấy Anh em xem nhiều anh em thấy ờ, quen với cái bàn cờ tối rồi ấy Là anh em anh em nhìn thấy cái bàn cờ sáng là anh em thấy là bị loán thôi Nhưng mà thực ra cái bàn này không loán đâu anh em ạ Bàn này tôi nghĩ là một cái bàn dễ nhìn đấy Để tôi xem tình hình đối thủ thế nào nào Top 2 to nhỉ Top 2 hiện tại là 5 con 2 sao Kẹp bit Có gọi đệ Rất to Linh Cute rất to nhá Linh Cute rất to đấy Linh Cute thì có thêm con uh, Con con uh, Shadow Shadow 2 sao Đây này Rất to luôn đấy Linh Cute đánh bộ Witcher rồi Mà tôi tôi tôi vẫn ăn được Bởi vì là Linh Cute không áp cấp Linh Cute để ở level 5 Chứ là nếu mà Linh Cute áp cấp là có khi là vớ vẩn thua Ui tôi có hai con heo này Cho vào thôi Si Sivet mà Tận dụng bộ si Sivet đấy Con ảo ảnh chắc là tôi cũng sẽ không đưa lên 3 sao đâu có, có lẽ tôi sẽ ờ, sẽ sẽ bỏ con ảo ảnh đi đâu Con này bởi vì cái bộ độ bộ mà tôi chơi ấy cái bộ mà tôi chuẩn bị chơi cho anh em sau đây là một cái bộ mà phải dí cấp chứ không phải là cái bộ roll anh em ạ. Thôi, bán đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi Anh em nhá Nó là một cái bộ dí cấp Đấy, dí cấp đến cấp 10 luôn đấy Nên là không không có Chúng ta sẽ không chơi những cái con một đô Chúng ta sẽ không có mua nhiều làm cái gì cả Nó chật bàn cờ Tí nữa không có cái cái cái slot để ở phía dưới để roll đâu Bán bớt đi thôi Chính ra cái bàn cờ này anh em nhìn nó rất là thoáng Nó không có quá nhiều những cái chi tiết rườm già đâu Đấy <clears throat> hai bên thì nó, nó nó vẽ rất là tập trung vào hai bên thôi mà hai bên đấy là bị che hết rồi đấy còn cái phần ở phía giữa <clears throat> nó rất là dễ nhìn cái phần bàn cờ ấy mà để chúng ta tập trung vào chúng ta thi đấu ấy nó rất là dễ nhìn trong cái sân cờ đấy màu nó thì nó nổi bật lên ở trên cái cái một cái nền trắng là những cái quân cờ nó có màu tối đó là cái sự tương phản khiến cho mà tôi chọn cái bàn cờ này để chơi đây anh em ạ Đấy cũng như là cái bàn cờ tối của tôi ấy, là tôi chọn Thì những cái con cờ nó sáng nó bật hẳn lên Đấy chứ nó không quá là dối mắt đâu Có một số cái, những cái bàn cờ mà nó rất là dối như cái bàn cờ Lego ấy Rất là dối mắt Rất khó chơi, rất khó nhìn Thì tôi ít khi tôi chơi cái bàn đấy Đấy Còn nói thật với anh em là không phải là vì là tôi không có bàn cờ đấy Cũng không phải là vì là tôi không chiều anh em đâu Đấy mà là vì là tôi quen chơi rồi Đấy mà tôi bỏ ra tôi tôi bỏ ra bàn cờ khác là tôi nhiều khi tôi bị sót cờ ấy anh em ạ nhiều khi nó lóa quá hoặc là nó không quen ấy Roll nhanh quá Thế nào nó cũng sót cờ hoặc là những cái vị trí con cờ ấy, nhìn nó khó nhìn Đấy thì tôi thường là tôi sẽ chọn những cái bàn cờ mà tôi quen chơi nhất Đấy chứ còn nói thật với anh em là cái bàn cờ nào anh em yêu cầu tôi có hết Đấy chẳng qua là tôi không chơi thôi Đấy còn còn ví dụ như là với các anh em hội viên chẳng hạn mà nếu mà có cái cái cái mong muốn là ở trong những cái ngày sinh nhật của anh em hay những cái ngày đặc biệt như là kỷ niệm một năm đăng ký hội viên các thứ mà anh em yêu cầu tôi là phải chơi là là, là ở cái bàn cờ này đấy thì tôi sẵn sàng là tôi tôi tôi, tôi sẽ chuyển cái bàn cờ và tôi làm cái clip ở trong cái bàn cờ đấy chúc mừng sinh nhật anh em thì nó tuyệt vời luôn <laughs> có thêm một cái đặc quyền đấy thì nó cũng hay đấy nhà tôi bây giờ tôi mới nghĩ ra nếu mà ở trong những cái ờ, cái cái clip đặc biệt chúc mừng sinh nhật của các anh em hội viên thì có thể là chúng ta sẽ thêm một cái tùy chọn nữa là anh em hội viên có thể chọn cái bàn cờ mà anh em yêu thích để tôi uh, làm trong cái clip mà chúc mừng sinh nhật anh em đấy <laughs> hay đấy tôi giờ tôi mới nghĩ ra cái trò đấy cũng đưa tạo được cái dấu ấn riêng của mỗi người nhỉ ừ. thường thì tôi rất ít khi đổi bàn cờ anh em ạ không mấy khi đổi bàn cờ nếu mà anh em xem tôi nhiều anh em biết nó chỉ loanh quanh mấy cái bàn cờ mà tôi dễ nhìn thôi tôi quen nhìn đấy <clears throat> trừ khi là có một vài cái trường hợp đặc biệt như là trung thu này hoặc là tết Đấy, Tết hoặc là Tết Tết âm lịch ấy. Tết âm lịch hoặc là uh, Noel, ngày Valentine, ngày uh, Halloween. Đó là những cái ngày mà tôi muốn là nó có những cái không khí ở trong cái con game của tôi thì tôi thường sẽ thay cái bàn cờ cho nó phù hợp với cái không khí ở ngoài. Đây rồi, Skull Hunter. Ok, chúng ta sẽ up cấp lên 8 anh em nhé. Mạnh quá anh em ơi. Cái cái cái thực ra cái cái, cái đội hình này nhá. Bây giờ chuyển sang insect bán hết mấy cái con con con con uh, Fallen Witcher này, Tabu Witcher này rồi thì ảo ảnh đi. Đấy, chỉ giữ lại uh, uh, Shadow thôi. Sau đó chúng ta chuyển dần sang là chơi cái bộ Insect ấy. Insect kẹp mèo rất khỏe luôn đấy nhá Có khi đẩy 100% máu đến hết game luôn Nhưng mà anh em nhìn là anh em cũng có thể đoán ra là tôi bây giờ tôi đang xây dựng cái bộ gì Tôi chỉ dựa vào cái bộ đỏ này trong giai đoạn đầu game thôi anh em ạ Đấy sau đó chúng ta sẽ chuyển dần sang bộ Witcher anh em nhá anh em đến đây em đoán được rồi là tôi cũng chả có gì tôi phải coi như là giữ bí mật nữa nó sẽ là cái bộ witcher nhưng mà witcher kết hợp với cái gì thì anh em cứ từ từ anh em nhá ok còn bây giờ thì vẫn tận dụng những cái con mèo và những cái con thuộc bộ đỏ này nó rất khỏe anh em ạ thực ra nếu mà đánh như này nó là chuẩn bài insect rồi đấy insect mèo rất khỏe nhá anh em nhá và trong trận này là, là, là tôi không có chơi cái bộ này vì tôi đang làm content đấy hôm nay là content chúc mừng sinh nhật nên là tôi sẽ không chơi Mặc dù là bài nó ra thì nó đúng là nó, nó đúng theo kiểu là form bài sách giáo khoa luôn đấy <clears throat> Đúng cái, cái cái cái nó gọi là cái cốt sống ấy, cái xương sống của cái bộ đấy Thì nó đang ra như này rồi Rất khỏe anh em ạ Chỉ cần việc là bây giờ tìm insect vào thôi Sau đó thay vứt bớt đỏ đi Kẹp tạm hai đỏ vào Đấy, kiếm thêm shadow Roll ở level 8 thôi Chơi ở level 8 là rất mạnh rồi Trong khi đấy là tôi đang xây dựng một cái bộ chơi ở level 10 Một cái bộ phải di cấp Và tôi nghĩ là, là, là, là để mà mà, mà mà mà ra được những cái con mà tôi cần thì chắc chắn là tôi sẽ phải lên 10 rồi Ở trong cái bộ Witcher anh em ạ Những những con nào mà tôi cần nó chính là con kiếm hồn Rất cần Con kiếm hồn là một cái thứ hai là con gì? Con chú quỷ nên là phải cần cần những cái con đấy thì đương nhiên rồi Không thể nào mà có thể dễ dàng ra được đâu Round này sẽ có con gấu tôi có thể nhét thêm vào Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ cho con gấu này vào luôn Anh em ạ Tôi sẽ up cấp luôn Cả lý do là tôi chưa gặp cái thằng top 2 Mà cái thằng top 2 bây giờ nó cũng đang xả tiền để nó nó, nó, nó cắt chuỗi tôi đấy Anh em biết không Đang luôn để xả tiền cắt mạnh luôn đấy nhưng ờ, mà tôi bây giờ tôi cũng sẽ phải là là, là up cấp rồi <laughs> Đây này, càng này cũng rất mạnh nhá Cũng xả tiền để cắt chuối mà Tính là gặp tôi, nhưng mà tôi bây giờ tôi đẩy lên 9 rồi anh em ơi Rất khó, không dễ cắt tôi đâu Bộ này là cái bộ mà rất đông, rất đông những cái con cờ Nó lấy số lượng, nó đè chất lượng Tới tận ba con heo gọi đệ cơ mà anh em hai con Skull Hunter cũng là gọi đệ Rất đông Thậm chí là con gấu nó cũng là gọi đệ luôn Rất nhiều elite ở trên bàn cờ nhá nếu mà tính ra nó phải 15 16 con chứ không ít đâu anh em ạ. 15 16 con đấy. Rất đông các cái con ở trên bàn cờ và nó gọi ra nó đẻ nó nếu mà nó cooldown xong nó có thể gọi liên tục. Vậy là gặp đối thủ ở ngay cái round cuối cùng. Ờ. Mà tôi lên 9 rồi. Đối thủ vẫn tiếp tục xả tiền anh em ơi, xả tiền rất mạnh. Đấy, không biết là có làm ăn được cái gì không. <laughs> xả tiền rất mạnh đấy, xả xuống còn 21 tiền rồi. Đang đánh ở level 7 chắc cố gắng kiếm này, kiếm u uh, kiếm được cáo hay sao? Kiếm kiếm được cáo sao chơi bit. Ok, nhưng mà anh em phải phải phải phải hiểu là đội hình của tôi nó rất đông anh em ạ. Nên là như này vẫn chưa đủ, nó phải đủ 6 bit cơ thì may ra nó còn có cửa. 6 bit có khi nó còn vẫn còn thua chứ đừng có nói là là bây giờ mới chỉ có một con cáo hai, không được. <laughs> Xin nhá. Đồng lắm anh em ơi, phải đến 15 16 con mà tôi tính rồi đội hình này ờ, cái đội hình mà số lượng nó rất là đông mà thậm chí là nếu mà chết chết đi ý, con heo nó lại gọi tiếp con heo nhá vì tôi vì lấy ví dụ như là cái con chết ấy mà nó là con gấu ấy hoặc cái con chết đó là con Skull Hunter ấy con heo nó lại gọi ra một con gấu lại gọi đệ luôn hay là gọi gọi Skull Hunter là nó cũng gọi đệ luôn rồi nên là nó rất đông coi như là gọi một phát là được hai con đồng lắm anh em ơi nói là 9 con nhưng mà thực ra có thể là nó cái con số nó còn lên tới 17 18 19 20 con Ui anh em ơi Cái tốc độ trận đấu này nó đẩy nhanh thật đấy Anh em nhìn kìa Dã man chưa Mấy cái thằng ở top dưới ấy, 13, 7, 6 máu Trận đấu này nó chia làm là ba thái cực anh em ạ. Một là ba cái thằng dưới cùng, hai là những cái thằng ở giữa với một lửa số máu và cuối cùng là tôi với 100% máu. <laughs> Vẫn chưa thằng nào cắt được chuỗi của tôi luôn. Dã man thật sự. <clears throat> ác mộng này. Chết rồi anh em ơi, hết slot mất rồi. <clears throat> Bây giờ phải bỏ con gấu này ra, đội hình nó sẽ hơi yếu một tí. Nhưng mà vẫn phải bỏ thôi anh em ạ. Bây giờ hết slot. Tôi sẽ không bán được bất cứ một cái con nào ở phía dưới này cả Bó con gấu thì nó, nó sẽ yếu một chút anh em nhá Đội hình sẽ yếu hơn nó là có cái con gấu đó Tức là như này là xác định là sẽ mất chuỗi Hy vọng là chưa mất chuỗi vội Ui thôi chết rồi mất chuỗi anh em ơi Thằng này Glacier Beat thì thôi Chắc là không có cửa ăn được thằng này đâu Glacier Beat vẫn ăn được ấy hả Ui rồi anh em ơi nhìn kìa mà thằng này hình như nó chơi con con con, con sói anh em ạ. Ôi giời ơi. Định chơi uh, sói đẻ hả? À chó đẻ, chó đẻ, chó đẻ, chó. <laughs> không, không, không dễ thế đâu. Không dễ thế đâu bạn ơi. Chó đẻ thì cũng phải sống được đã. Sống được đến round 25 có trứng thì mới chơi được. Nhiều cặp quá anh em ạ. Mãi không lên được hai sao. Chết tôi rồi, cái hàng chờ nhiều quá anh em ơi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. 16 giây. Xả tiền gấp thôi anh em ơi. Ui lại thêm cặp nữa này Không ổn rồi Lắm cặp quá Ui rồi lại cặp nữa này Mẹ Ui rồi đây rồi đây rồi, Nhanh, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Bán con gì đây Bán con này bán con này Ui không kịp rồi Ui nó bán con gì đây Nó bán con gì nhở Không để ý luôn Không biết là nó bán cái con gì luôn Ăn nổi không Ăn được ăn được được Mày quá vẫn chưa mất chuỗi anh em ơi Mày thế nhờ nhưng mà nó bán con gì đấy Bán con Skull Hunter anh em ạ Ủ mày thế bán đúng thế Chuẩn rồi chuẩn rồi chuẩn rồi anh em ơi Hay quá nhờ Bán đúng cái con mà tôi cần bán hai con Skull Hunter bán đi là được rồi Rồi ok không mất con nào cả anh em ạ <laughs> Tuyệt vời Rồi bây giờ tôi nghĩ là sẽ cho Witcher vào Kẹp Witcher vào để cái con con con chúa quỷ này nó phát huy được cái sức mạnh của nó ok rồi, ờ, tạm thường như này đã anh em nhé Chuyển dần dần thôi Tôi chỉ cay là cái bài này thực ra là nó cũng không ra cho tôi cái bộ Witcher đâu Đấy, Witcher mãi tôi luôn hết tiền nó mới bắt đầu nó ra Nhưng mà vẫn còn rất nhiều cặp ở đây Đấy là nó gọi là cái tình huống là ép là phải chơi cái bộ này đấy anh em ạ Nên là bắt buộc là phải chơi kiểu đấy Chứ còn bình thường nếu mà bài ra ấy Như là cái bài trận này Thì tôi sẽ không chơi bộ Witcher đâu anh em ạ Bài nó không ra Đấy mà nó phải chuyển quá nhiều gần như là chuyển 100% bài anh em cũng thấy là là mèo kẹp đỏ đúng không bây giờ bán hết mèo bán hết đỏ đi nó là chuyển 100% luôn đấy đấy mà cái kiểu chuyển 100% này thì thực ra là, là là phải đánh xanh thì mới chuyển được chứ còn không xanh thì chắc là cũng toang thôi nên là, là không nên chơi như thế anh em nhá là tôi tôi được cái tôi tận dụng được tốt cái khoảng thời gian đầu game là tôi được cho những cái con ở trong cái bộ đỏ cũng như là kẹp mèo được nên là tôi tận dụng được đấy thôi tôi tận dụng được thì bây giờ nó mới nó mới xanh thì nó mới được như này để mà chúng ta có thể ờ, chơi được cái bộ này đấy, chúng ta có tiền chúng ta roll được ra những cái con thuộc cái tộc cái hệ witcher tộc demon chứ còn nếu mà bình thường mà không có tiền thì cũng trả ra được đâu anh em ạ à, roll thì cũng xuống hố rồi làm gì có tiền mà roll thì vẫn phải qua cái bước là chúng ta sẽ phải chuyển qua một cái layup mà nó, nó, khỏe giai đầu game để giúp chúng ta có chuỗi thắng đấy Đấy, bài nó cho cái line up kia thì chúng ta tận dụng được giai đầu game Chính vì thế là bây giờ chúng ta mới có thể chiến thắng được Ô nhưng mà round này có vấy vớ vẩn thua này Không biết thì có to quá nhở Beat Glacier Mất chuỗi rồi, mất chuỗi thằng Beat Glacier rồi Bởi vì thực ra cái line up của tôi tôi đã đủ bộ đâu Tôi chưa đủ bộ anh em ạ Line up này tôi sẽ ghép cái Blink nữa để clear mấy cái con sâu xiếc từ đằng sau nó cứ cứ đẻ ra thôi đẻ đệ ra thôi chính là thua round này là bởi vì cái con đệ của con sâu ấy chứ móc lốp rồi anh em ạ móc lốp đằng sau ờ, tiêu diệt mấy cái hàng đàn ở đằng sau đã đàn sâu con cũng như là mấy cái con đứng đằng sau nó rất là yếu mấy cái con con mít này thì nó rất mỏng anh em ạ giáp thì toàn là giáp không giáp thôi cái bộ bit này nó nó có một cái yếu điểm đấy chính là cái giáp của bọn này nó rất là yếu mà cái sức mạnh của bộ bit là nó nhờ vào những cái con đẻ chúng ta chỉ cần dí những cái con ở đằng sau là được đó con chúa quỷ này mà nó cầm bờ linh nó ra đằng sau nó quạt cho mấy quạt thì cũng bay hết thôi anh em ạ Ngày qua là vừa lấy tôi không có bờ linh thôi tôi cứ phải đứng dí vào cái con ở đằng phía trước mà phía trước nó lại bắp bất tử nữa nên là mất quá nhiều thời gian đây rồi đấy trần phái ở bộ này rồi Có món đồ trần phái rồi em nhá Bây giờ tôi nghĩ là sẽ um, Chưa lên 10 vội mà tôi sẽ vẫn giữ ở 9 29 tôi mới lên 10 cơ Đúng sách giáo khoa luôn anh em ạ Từ từ đã Thay dần đã bây giờ phải full 2 sao mới thay được Đấy nha anh em nhá Bỏ cái này ra Thôi không cần nữa Không cần kẹp hai đỏ làm cái gì nữa Cái tầm này hai đỏ nó chẳng có ý nghĩa gì cả hai đỏ cộng 150 máu à 150 <laughs> máu một lần chém được 150 máu không? Chắc là cũng được Đỡ được một lần chém cho mỗi con Không ăn thua anh em ạ Rồi Rồi các món đồ này thì từ từ tôi chưa chốt Chốt sao Đây lại một con bít Ui bít này con, con, con, con, con cây lên được 3 sao nhá Cẩn thận nhá Không nhưng mà con 7 của tôi nó rất khỏe Anh em thấy 7 ra sau cua mạnh lắm anh em ơi 7 vừa nãy là không có Blink thôi Blink thì không sợ bít đâu Quạt cho ba phát thì cái bọn đằng sau chết hết anh em ạ rồi Ở level 9 rồi anh em ạ Chỉ còn hai round nữa là chúng ta sẽ lên 10 anh em nhá Và anh em chắc là đến đây thì anh em cũng đoán được ra đội hình rồi Tôi sẽ roll một vài cái nữa Anh em thấy tôi mua những con gì là anh em có thể đoán ra Nó sẽ không phải là Exorcist mà Nó sẽ là Warlock anh em nhá Đội hình uh, Witcher kẹp Warlock Và đây cũng là cái mong muốn của anh em Nguyễn Đức Trung anh em nhá <clears throat> Anh em Nguyễn Đức Trung thì... Uh, có mong muốn là tôi sẽ làm bộ bốn Witcher kết hợp với 6 Warlock cộng với cả hai con ở tộc linh hồn. Đấy, là con uh, kiếm hồn và con uh, con con ma ấy. Chính vì thế là tôi sẽ phải lên level 10. Level 10 thì mới đủ bộ anh em ạ. Mà level 10 thì mới kiếm được con kiếm hồn cũng như là con chúa quỷ. Ăn nổi không? Rau này cũng không ăn được. Khỏe quá nhở Mà con cáo với một sao rồi đồ cáo vẫn ăn được ạ. Ảo thật. Rồi còn một round nữa thôi anh em Cố gắng lốt round này Từ từ đã tôi muốn roll mấy cái để tôi lên được hai sao ấy Tôi bây giờ vẫn nó, nó vẫn có những cái con một sao thì Kiểu cảm giác cái bộ này nó mỏng quá Chúng ta cần phải lên được hai sao thì nó mới có cái hàng nó dày dày một chút Dày máu một chút để có đủ thời gian gây đam Đấy Rồi cứ, cứ, cứ bình tĩnh thôi Máu còn nhiều lắm anh em ơi Còn 83 máu Vô tư hai thằng beat này thì Thực ra thì hai thằng bit nó gặp tôi Nó cũng chả đẩy bao giờ được tôi quá 15 máu đâu Khẳng định với anh em luôn là không bao giờ quá 15 máu Đấy. Rơi vào tầm khoảng dưới 15 máu thôi Từ 10 đến khoảng 13 máu Ok Thực ra chơi cái bộ này có thể dồn đồ cho con con con con con uh, Shadow anh em nhá, dồn đồ bắn trưởng con Shadow. Đấy, chính ra chú quỷ khua khỏe phết đấy chứ. Anh em nhìn nó quạt kìa Quạt trả khá khỏe luôn Cắt chuỗi luôn Rất khỏe đấy chứ Lượng đam không ít đâu 9.000 đam mà không ít đâu nhá anh em nhá Gần 10.000 đam rồi 9.900 rồi Chuyện này tôi không lấy đồ cho Shadow Bởi vì tôi xác định là nếu mà tôi chơi kiểu này thì tôi lấy đồ cho kiếm hồn thôi Hoặc là chơi uh, lấy đồ cho con uh, con con chúa quỷ đấy anh em ạ Rồi lên 10 rồi roll hết tiền kiếm con kiếm hồn anh em nhá ra đây <laughs> Cay nhở Đùa thật Đốt hết tiền không ra này Chán đời thật sự Đấy anh em thấy không Đấy chính là cái lý do làm sao đấy Mà tôi lại phải up lên 10 đấy Up lên 10 cũng có ra đâu thôi chứ Up lên 10 cũng không ra anh em ạ Cay thật mười con u anh em như này Nhanh nữa chứ Nhanh nữa chứ Ủa Chính ra là cái lượng đam nó lại đến từ round này Nó lại đến từ cái con Shadow anh em ạ Shadow xoay quạt quả này khỏe phết đấy Đúng là thêm một con là cái con Shadow là nó khỏe đến bao nhiêu luôn ấy Shadow nhá Bây giờ nó là 10 con Đấy Thêm một tia Mà sức mạnh của nó hơn hẳn luôn Tiếc là trận này tôi lại không có lấy đồ cho Shadow Nếu không thì tôi cũng chơi hơn Shadow 3 sao rồi anh em ạ Shadow trận này ra rất nhiều mà lên ở Shadow 3 sao mà kẹp với cả cái bộ Witcher bắn trưởng cái gì là cũng kinh khủng lắm Kẹp với cọc ấy Nhưng mà rất tiếc là cái trận này tôi lại không lấy đồ Tôi lấy sẵn đồ cho con con chúa quỷ rồi Chém lan rồi thì các thứ các thứ Kira các thứ thì bây giờ lại cho con con con Shadow thì nó phí lắm Đồ đánh tay cho Shadow Con đấy nó đánh chậm anh em ạ Shadow đánh rất chậm Ngoài ra thì nó cũng không phải là cái cái loại mà có thể là là, là đứng để mà đánh được ở trong con bát nó chỉ có thể là đứng và bắn trưởng một phát sau đó chết thôi Con này nó rất ít máu Nó không giống như chúa quỷ hay là con kiếm hồn Con kiếm hồn thì thực ra máu nó không nhiều Đấy nhưng mà nó lại có khả năng là nó, nó, nó có quay được Nó có quay được trong combat Kiếm hồn là nó tạo thành bóng và bóng chết thì nó lại hồi máu Đấy nó có quay được trong combat Còn cái con con con uh, ờ, chúa quỷ thì thực sự trâu, thực sự khỏe Con này thì là khỏe nhất trong bộ quỷ rồi Nó gọi là chúa quỷ <laughs> Khỏe nhất ở trong cái bộ đi vần rồi anh em Bây giờ là cần một chúa quỷ nữa thôi tôi đập trứng luôn anh em nhá Và tôi nghĩ là nếu mà cái trận đấu này như này Khả năng là sẽ không chơi 6 ờ, Warlock đâu Anh em ạ à, Bởi vì nếu mà 6 Warlock thì nó sẽ không có slot cho chúa quỷ 6 Warlock 4 Witcher Là hết rồi Nên tôi chơi 4 Warlock thôi nha anh em Nguyễn Đức Trung nhá 4 Warlock thôi Thì mới mạnh mới mới đánh được late game 6 Warlock thì nó lại nó lại phải kiếm hồn hai cơ Kiếm hồn hai sao cơ à, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy con kiếm hồn nào anh em ạ à, bây giờ khả năng là, là ra, ra ra chú quỷ hay sao trước ấy tôi đoán là thế chú quỷ bây giờ là có trứng là coi như là hai con chú quỷ rồi còn một con nữa thôi anh em ạ ui anh em kìa tôi đẩy chết thằng dũng rồi kìa khỏe đấy chứ anh em nhìn này thấy không chú quỷ này bây giờ tầm nó, nó rơi vào tầm khoảng 400 đam thôi nhá anh em nhá 600 đam 700 đam đấy 700 đam thôi mà đã khỏe này rồi tí lúa lên tới tới tới 2.000 dam Thì không biết là cái chuyện gì xảy ra Lên 2 sao ấy là nó rơi vào tầm khoảng 1 000 rưỡi anh em ạ à. Đây là ui anh em ơi Rồi tôi sẽ bắn con uh, con heo đi luôn Lên 2 sao thì khoảng 1 000 rưỡi Nhưng mà chưa hết đâu anh em Nếu mà ra được kiếm hồn ấy Thì cái con này nó sẽ lên tới 2.000 nha anh em nhá Nó sẽ lên tới khoảng 2.000 dam À không, chắc không được 000 đam nhưng mà chắc cũng phải được 1 1008 anh em ạ, 1 1008 nếu mà đủ đồ. Trận này tôi còn thiếu rất nhiều những cái món đồ như là gậy như ý này, cướp điên này, đấy, búa xét này. Chưa có những cái món đồ đấy nên là thực ra là cũng chưa thể đánh giá được mắc đam là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà mắc đam thì cũng lên được 2.000 đấy. Anh em ạ. Tí nữa chúng ta ra được kiếm hồn rồi, rồi, rồi tôi sẽ cho anh em xem. Con này có kiếm hồn ấy nó sẽ lên được khoảng lên được khoảng khoảng khoảng nghìn rưỡi đến đến đến nghìn tám đấy còn tùy vào những cái món đồ nếu mà đồ ngon thì có thể lên được hai nghìn đam đấy mà hai nghìn đam anh em cứ thử nghĩ xem hai nghìn đam mà lại còn ở trong cái bộ bộ quỷ nữa đánh xuyên giáp nữa thì cứ, cứ một hit là chết một con thôi mà không cái con này một hit là nó phải chết được ba bốn con nếu mà cứ đứng tụm vào như thế kia thì <laughs> một hit là chết ba con đấy chứ không phải là, là, là, là chỉ là một con đâu anh em ạ quạt được Quỳnh lắm Tiếc là bây giờ là vẫn chưa đủ bộ thôi Giờ cần một cái con kiếm hồn nữa Là tôi là kẹp thêm được vào là hai cái cái tầng Kira rồi Rất to luôn hai tầng Kira là cộng thêm 50% đam đấy To lắm Bắt con con cáo Hay quá bắt được rồi Đối thủ ra cũng rất khỏe nhá anh em ạ, à, đối thủ nó là 6 6 bit kết hợp với cả 4 Glacier, không yếu đâu anh em, bộ này là bộ khỏe đấy. Đấy, ui vớ vẩn lại, lại lật kèo này. Tôi chưa có kiếm hồn anh em ạ, à, chưa đủ bộ. Thế này là vẫn chưa tính là đủ bộ được anh em ơi. Bây giờ vẫn là, là, là đang bị lẻ, nó đang thừa mất một con Warlock đấy. Đang thừa một con Warlock. Rất cần nó kiếm hồn để tôi vứt bớt ừ, cái, mấy cái con Wizard đi. Wizard bây giờ không để làm gì cả Đấy, nó, nó nó kích hoạt là nó chỉ gọi là kích hệ ờ, bốn Witcher thôi nhưng mà có điều là nó là tay tay dài anh em ạ, nên là nó không có được hưởng Kira. Tôi là tôi cần là phải vứt đi để tôi chuyển những cái con đánh gần vào cơ. Lúc đấy cái đam con này nó lên 2000 thì nó cứ quạt một quạt đã chết thôi. Bây giờ bọn kia nó vẫn chưa chết được thì nó sẽ có những cái hiệu ứng bất tử các thứ. Rất khó chơi. Một quạt, hai quạt là chết con con con con con cáo rất khỏe luôn ăn rồi hay quá rồi mười nghìn đam dành cho chú quỷ Thậm chí là tôi không cần cái con kiếm hồn Để tôi có thể chiến thắng ở trong cái trận đấu vừa rồi Vớ vẩn lại lại Trước khi ra con kiếm hồn có khi là đối thủ bay bố nó màu anh em ạ Thế là còn không kích hoạt được cái hệ linh hồn cơ Còn một cái hệ linh hồn nữa Cái cái hệ tộc linh hồn là chúng ta vẫn chưa thể nào chúng ta kích hệ được ra là cái tộc linh hồn nữa là thêm máu vào cho cái con chứa quỷ thì con chứa quỷ nó cực trâu luôn Tôi sẽ mua săn những con đùm nha anh em nhá Để khi nào mà chúng ta thay được cái quy giật ra Thì chúng ta có thể cho đùm vào thay Đấy, Doom này và kiếm hồn Nó sẽ thay cho hai con quy giật Anh em nhá Quá hợp lý luôn Bây giờ tôi cần con kiếm hồn để kích hệ thôi Xin một con kiếm hồn thôi Bây giờ lết game rồi chắc là cũng không có cơ hội đâu Đào sau nhá Hy vọng là nó sẽ cho tôi một con kiếm hồn Chúng ta sẽ có khoảng 20 tiền để roll Rồi roll rồi Kiếm hồn Kiếm hồn ơi Kiếm hồn ơi ra đi Ra đi ra đi Ui ôi đéo ra Ui không được rồi Thế tôi phải bán con này đi đã Kiếm hồn Kiếm hồn Ui ôi đây rồi anh em ơi Ra lúc đúng phút cuối luôn Ok nha anh em nhá Rồi Đấy hai tầng Kira đây này anh em này Đây bây giờ mới thực sự là Bắc Binh Bây giờ mới thực sự là Bắc Binh Ok rồi Ui chưa kịp gấp đồ anh em ạ Vào đây Vào đây Rồi ok anh em ơi Ui đối thủ hy vọng là không chết vội Không chết vội Cho một round nữa Cho xin một round nữa đi <laughs> Cho xin một round nữa gấp đồ cái đã Cho nó đẹp đã Được không Được không Đấy anh em thấy không Khỏe chưa Khỏe chưa Khỏe chưa Khỏe chưa Khỏe chưa Đấy Anh em thấy chưa Khỏe chưa Từ bán này đi Mua chú quỷ Kịp kịp kịp kịp Hay quá Rồi Thay cả con Doom ra Đấy bây giờ mới thực sự là mắc binh này anh em này Con chúa quỷ bây giờ tầm này nhá Tôi đoán dự đoán nó phải rơi vào tầm khoảng nghìn tám nghìn tám đam Bởi vì trận đấu này là nó chưa đến siêu lết Đấy chưa có những cái món đồ cam 40, 45 Chưa có cướp điên, chưa có gậy như ý Thôi tôi chốt lốt cái chiến thành đây Đấy vì chính vì thế đấy là chúng ta sẽ chưa có những cái uh, món đồ cam to Nên là đam thì nó rơi vào nghìn tám thôi chứ còn nếu mà có món đồ cam thì tôi nghĩ là cũng sẽ phải là lên tới 2000 đấy rồi hay quá ui quạt chết mẹ hết luôn ạ anh em thấy không quạt gần như là một quạt chết ba con gần như là một quạt chết ba con luôn anh em nhìn này một nghìn bảy trăm một nghìn bảy trăm đam đam quá to anh em ạ mấy cái con kia làm gì mà được một nghìn bảy trăm máu mấy con không đồ ấy chắc là, là chỉ một nghìn rưỡi máu thôi một quạt là đi rồi quá kinh <laughs> đội hình này thì thực ra là tôi đánh giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 điểm thôi anh em nhé cũng khá là khó xây dựng đấy chứ cũng không dễ đâu anh em ạ nhưng mà nếu mà xây dựng được ấy thì late game thì thực sự nó rất khỏe đấy nhá rất khỏe đấy Đấy, nhưng mà cái vấn đề là xây dựng là có xây dựng được đến lên game không Thì cái đấy là phụ thuộc vào cái ờ, may mắn cũng như là cái trình độ của mỗi người Anh em nhá Rồi và một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung và xin ờ, cảm ơn các anh em đã theo dõi clip này cũng như là thích nó Và nếu có thời gian mà anh em chưa xem cái clip ngày hôm qua Anh em có thể xem tôi gặp lại fan cứng của tôi The King Một trong những anh em fan cứng 35 ở trên kênh Rất là vui khi gặp fan cứng <laughs> Thế cuối cùng thì ai là cái người mất trí nhớ tạm thời Liệu rằng có phải là anh em khi mà anh em chuyển like cho cái video clip cực hay của tôi <laughs> Thế anh em nhá